Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiếu Lan TV Thì những ai ở thế hệ 7X, 8X thì chắc chắn không thể nào quên được cái thế hệ máy chơi game 4 nút Trong clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài à, giả lập cái à, máy Sega trên máy vi tính để chúng ta cùng ôn lại cái trò chơi con Contra Hackup Đây là một trò chơi à, có thể nói là được rất nhiều người yêu thích đây thì thư mục uh, quan trắc cốt mình đã tải về đây mình sẽ có hai mục là mục function là mục uh, ờ, giả lập và cái file quan tra này thôi ta tiến hành uh, ờ, nháy chuột phải vào cái file uh, function 364 này ta chọn uh, here tức là chúng ta giải lén ra đây, giải lén ra thì nó sẽ có những cái thư mục như này thì chúng ta ấn vào cái function này ta tiến hành chơi nếu bạn muốn đưa nó ra màn hình này để chúng ta sau này chơi thì chúng ta chỉ bằng nháy chuột phải chúng ta chọn mục là center desktop đây thì chúng ta đã có ngay một cái mục chúng ta tiến hành kích vào cái biểu tượng fusion à. sau đó bạn ấn vào cái nút option à, chúng ta chọn cái mục là set config này. À, okay. thì tại đây các bạn sẽ ấn vào mục là controller nhé controller tức là điều khiển đấy là các bạn chọn hệ máy là ba nút hệ 6 nút đấy, tùy theo là mình chọn ba nút là cho nó nhanh nếu các bạn chơi bằng bàn phím thì các bạn sẽ chọn vào đây là keyboard Đấy. thì mình sẽ chọn là keyboard đây mình bấm vào nút define này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Đấy. thì các bạn nhìn ở dưới đây nó có chữ up này up thì mình sẽ chọn là nút v kép Đấy. nút down mình chọn chữ f nút nếp mình chọn chữ a nút right mình chọn chữ d à, nút bấm a là mình sẽ chọn chữ là số là u này đấy nút B là mình chọn là Y này nút C mình chọn là O này nút Start mình chọn chữ V à, và tương đương với các nút là ờ, X, Y, Z mình chọn là Z, K, L Đấy, nút chọn bút tông mình chọn chữ B à, sau khi chọn xong các cái cài đặt về các nút bấm di chuyển thứ này mình chọn OK xong vậy là mình đã cài đặt xong cái ờ, phần thiết ờ, lập các cái nút đi lại nhảy bắn thứ của cái Siga tiếp theo chúng ta sẽ loát game để chúng ta chơi đây cái màn hình mặc định của nó chỉ nhỏ này nếu bạn muốn màn hình to hơn bạn có thể ấn vào chữ video này bạn chọn độ phân này 960 này đây thì nó to hơn đây to hơn này thì nó hơi bị khó à, mình để lại 640 này cho nó vừa thì sau khi ờ, chúng ta đã cài đặt xong các cái nút để di chuyển thì chúng ta ấn vào nút file Đó chúng ta sẽ chọn uh, à, not room là not room nhé đây room thì uh, chúng ta đã chọn uh, à, not room Genesis 32 này bấm vào đấy thì nó sẽ tự động nó ra được cái mục uh, cho chúng ta đây là có file con tra này chúng ta ấn vào chọn open open đấy. đây mọi người đã nghe thấy cái phần uh, âm thanh quen thuộc của hệ máy Sega chúng ta ấn ờ, nút ờ, start là nút b này đấy đấy rồi Đấy, mình sẽ chọn uh, cái chú người máy này là rất nhiều người thích này Đấy. bao ly này Đấy. lâu rồi mình cũng không chơi cái game này thì hôm nay mình thử chơi lại xem uh, có còn uh, pro như ngày trước không lâu không chơi các bạn lâu không chơi là cũng bị sự à, quên cách chơi luôn á nhưng cái trò này thì ngày xưa là rất tốn rất nhiều tiền để chơi cái trò này này Ủa game này phải hai người chơi thì nó mới vui không ạ Ôi à. Thua rồi Tiếp tục lại một lần nữa Lần này mình sẽ chọn uh, Ray đây Đấy, phải Ray nhá Đánh cho khác biệt chút Một cái à, hay của cái à, trả lập ta sẽ lưu lại được bạn nhé thì chúng ta chơi đến màn nào chúng ta đi lại các cái màn chúng ta chơi tiếp biết rồi mày Quái vật Đấy, bot này các bạn nhá, gặp bot này hết Còn ờ, boss này nó điên rồi đấy Ui rồi Chết Cố gắng chơi nốt nàng này xem được đến đâu các bạn nhé lâu rồi cũng không chơi nên là xong màn một vẫn pro hết qua được màn một ấy pro <laughs> lại đang đoàn hội thoại nói chung là chơi này mà nếu mà để ý kỹ chúng ta học tiếng anh được hết đấy Ai chà Bọn này thì giờ hơi rồi U, anh vẫn còn áo Ui, bắn quá đẳng cấp sàn còn dễ lắm không quá ngon boom boom tí chết à thế mà cũng qua được cái con này rồi lâu ngày không chơi nhưng mà chơi vẫn hồi hộp lắm ạ à đã đuổi hay quá như là vào gặp ông giáo sư này này thì ông này ông nghe nếu như bác học điên thì mới đúng ông này ông nghe chế ra mấy con bố thì đã à, nói chuyện đối thoại thì rất nguy hiểm nè đó cái đạn đuổi các bạn cứ việc đi không không phải làm gì mọi việc là đạn thôi thôi Thanh niên này bị chết oan quần uh, à, ấy này ghê lắm Bắn cái đạn này thôi Bon này thì không biết có qua rồi không ơi không qua nổi rồi thôi thế thì à, mình cũng xin à, dừng clip tại đây mà các bạn à, hãy cùng tải về và chúng ta cài thử chơi nhá trong những cái thời gian cách ly tại nhà như này thì chúng ta có thể chơi cái game này để nhớ lại về cái tuổi thơ và chúng ta giải trí cho nó đỡ buồn và mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm các cái game tiếp theo vào trên trang Hiếu Lan TV trong những clip tới rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn bạn thấy clip hay thì các bạn hãy nút like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV xin chào và hẹn gặp lại